trời thành thơi hoa đua nở ong bướm vui rộn ràng bay nô đùa mùa xuân bậc chi giác sáng hơn ngàn ánh dương tỏa hương khắp mười phương hành được an lành hạnh phúc hương thơm khắp mười phương ánh dương tỏa chiếu soi lời in chung hữu tình phật thích ca tia nắng hồng thành thơi hoa đua nở mùa xuân nhân thiên mãi an lành phật thích ca phật thích sáng hơn ngàn ánh dương tỏa hương khắp mười phương cứu độ chúng sinh phật thích ca bốn chân lý nhân thiên thực hành được an lành hạnh phúc hương thơm khắp mười phương ánh dương tỏa chiếu soi lời chung hữu tình phật thích ca hồng thơi hoa đua nở mùa xuân nhân thiên mới an lành phật thích ca phật thích ca bốn chân lý nhân thiên thực hành được an lành hạnh phúc hương thơm khắp mười phương ánh dương tỏa chiếu soi lợi chung hữu tình phật thích ca thiên mới an lành phật thích ca phật thích ca phật thích ca phật thích